Hello cả nhà Chúc uh, tầm này thì chắc là mọi người đi ngủ hết rồi Hiện tại đang là 12 giờ 18 phút dạng sáng ngày 23 tháng 4 Ok, hôm nay mình sẽ tiếp tục uh, thực hiện một số lệnh giao dịch thực chiến và kiếm tiền tại thị trường BO Hiện tại thì uh, mình uh, chưa giao dịch một lệnh nào nên uh, lợi nhuận dòng và tổng doanh thu của mình đang là bằng không rồi xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng còn về tổng thể thì uh, tổng thể trên màn hình của mình từ uh, đoạn đầu này đến uh, đoạn hiện tại thì đang là một uh, đoạn chỉ đường đi ngang nhé còn về gần nhất xu hướng gần nhất thì đang là xu hướng tăng giá thì uh, đường MA5 nằm trên đường MA10 và liên tiếp trả những cây uh, đến uh, tăng giá những cây nền xanh đây, vừa rồi trà ừ, cây nến rất là nhỏ này cây nến rất là nhỏ rồi mình sẽ chờ đúng tín hiệu thì mình sẽ vào lệnh không đúng tín hiệu thì mình sẽ bỏ qua nhé đúng tín hiệu theo à, phân tích theo nhận định theo à, phương pháp của cá nhân mình đúng thì mình sẽ vào không đúng không đủ thì mình sẽ bỏ qua volume giao dịch thì mình uh, tùy theo uh, điều kiện cần và đủ của tín hiệu nhé hiện tại thì mình đã có tín hiệu cần mình ờ, cần một tín hiệu đủ nữa để mình có thể giao dịch và tín hiệu đủ thì là ở cái cây nến order này đây ok lệnh này mình sẽ bán chúng ta cùng chờ kết quả nhá. mình đang có đủ ờ, tín hiệu cần và đủ mình sẽ vào lệnh chuẩn phân tích rồi thì ờ, chúng ta tự tin vào lệnh thôi hiện tại thì mình đã có tín hiệu của cây uh, tiếp theo mình đã có tín hiệu của cây tiếp theo là mình nên đánh uh, nên mua hay là nên bán ok lệnh này mình đã thua này đã thua một lệnh mình đã thua một lệnh rồi ok mình uh, sẽ tiếp tục chờ tín hiệu uh, để tìm uh, lệnh uh, giao dịch tiếp theo mình sẽ tiếp tục bán ở lệnh này nhé mình sẽ tiếp tục bán ở lệnh này chúng ta cùng chờ kết quả nhé à, bán xong là xuất hiện một cây cái à, cây order lại kéo lên xanh rất là khá là dài chạm cả ok chúng ta chờ kết quả đúng không ok vẫn giữ một cây ờ, nến xanh rất là bé rồi mình đã thu hai lệnh đã thu hai lệnh nha mọi người rồi mình sẽ chờ tín hiệu sau nha lệnh này mình sẽ bỏ qua này hiện tại có thể đang là một cái cầu tăng hiện tại thì uh, trên uh, phút này thì mình sẽ không uh, bắt theo uh, cầu theo sen mình sẽ sử dụng một phương pháp khác để ờ, để ờ, tìm lệnh giao dịch ở ở đây rồi mình đang có tín hiệu cho lệnh tiếp theo tín hiệu cần mình chờ một tín hiệu đủ nữa để ờ, vào lệnh nhá và volume giao dịch thì mình ờ, tùy theo ờ, điều kiện cái cây order nó có ủng hộ vào khoảng tỷ lệ 9 tháng của mình lên 80 90 phần trăm thì mình sẽ tăng volume còn 50 50 thì mình sẽ buông tay hoặc là giảm volume ok lệnh này mình sẽ tăng volume và bán này mình à, tăng volume lên 20 đô mình giao dịch 20 đô ở lệnh này chúng ta cùng chờ kết quả nhé hiện tại thì à, nếu mà nhìn sang bảng bóng thì à, có thể mọi người đang ưu tiên bắt lệnh xanh nhưng ờ, mình ờ, vẫn giao dịch lệnh đỏ ở đây ok lệnh này mình đã win rồi hiện tại mình đang âm một đô ok mình sẽ chờ tín hiệu tiếp theo nha không phải uh, hôm nào chúng ta giao dịch cũng thuận buồm xuôi gió win thông đâu nha mọi người lệnh này mình sẽ bà mua theo thị trường này mình sẽ mua có những hôm chúng ta đánh rất là giao dịch rất là thuận lợi đánh đâu thằng đó nhưng có những hôm chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ khá là căng thẳng khi uh, giao dịch quan trọng nhất là chúng ta phải quản lý vốn và tâm lý chúng ta phải, uh, phải được rèn luyện ok mình đã thua rồi ok thua thì ờ, chúng ta chờ tín hiệu tiếp theo không vội nha những phương pháp giao dịch của mình thì mình có thể đánh ờ, liền tù tì được nhưng mà mình sẽ chờ những tín hiệu đẹp để mình à, vào Lệnh này mình sẽ tăng volume mua theo thị trường. Chúng ta cùng chờ kết quả ở lệnh giao dịch này của mình nhé khi ờ, mình ờ, đã có tín hiệu cần và tín hiệu đủ rất là đẹp để mình có thể vào một lệnh tăng ở đây chúng ta chờ kết quả hiện tại đang ờ, trả một cây đến đỏ Ok, mình đã ghi ở lệnh này đó nó điều khiển ừ, mình chưa loát này chưa loát lệnh vừa rồi của mình đây đã loát mình đã lãi ra 17,5 đô ok lệnh này thì mình sẽ giảm volume và bán theo thị trường lệnh này tín hiệu không đẹp lắm thì mình sẽ hạ giảm volume nhá tại vì mình giảm volume tín hiệu không đẹp tín hiệu đối với mình là không đẹp nha nhưng mà đối với ờ, có thể đối với ờ, những người khác thì lại là chuẩn phân tích của họ thì họ thấy đó là đẹp và họ có thể vào lệnh tăng volume lên đó lệnh này mình hạ volume và mình đã thua này chúng ta quan trọng chúng ta cần phải xác định tín hiệu nào đẹp tín hiệu nào xấu thì chúng ta có thể ờ, tăng giảm volume khi cần thiết lệnh này mình sẽ bỏ qua nhá lệnh này mình sẽ bỏ qua hiện tại thì mình ờ, đang có lợi nhuận là 12,5 đô này Đó. hôm nay ờ, giao dịch không thuận lợi như uh, bây giờ hôm qua hôm qua là mình đánh uh, 4 hay 5 lệnh win thông cả 4 là 5 lệnh đấy hình như là 4 lệnh mình đánh mình giao dịch 4 lệnh thì nguyên thông có bốn đó không phải hôm nào chúng ta cũng ờ, thuận lợi đâu nhá mọi người quan trọng chúng ta phải quản lý vốn và kiên định theo ờ, phương pháp kiên định theo ờ, nhận định của chúng ta quản lý vốn nhá quản lý vốn là rất là quan trọng tuyệt đối không uni tuyệt đối không uni ni nha và tuyệt đối không được vay mượn tiền hay bỏ tiền tiết kiệm của mọi người vào ờ, thị trường này mọi người chỉ nên ờ, bỏ số tiền nhất định có thể mất không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình không ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân thị trường này dễ kiếm tiền nhưng ờ, mất tiền rất là nhanh nhá Ok lệnh này mình sẽ để volume là 10 đô và mình sẽ bán chúng ta cùng chờ kết quả nhá chúng ta cũng cho kết quả lệnh này rồi à, phương pháp quan trọng nhất đó là quản lý vốn và kỷ luật thôi lệnh này à, có thể mình đã thua tiếp này ok mình sẽ chờ tín hiệu tiếp theo mình sẽ chờ tín hiệu này nếu mà đẹp mình sẽ tăng volume nha tăng volume giao dịch mình sẽ tăng volume giao dịch 20 đô bán ở lệnh này chúng ta cùng chờ kết quả nhé thường thì rất nhiều người sẽ đánh xanh lệnh này rất nhiều người sẽ vào lệnh xanh ở ở, ở lệnh này nhưng uh, mình uh, giao dịch một lệnh uh, đỏ một lệnh bán thì chúng ta một phần kết quả và mình đã tăng volume ở lệnh này ok đã win chúng ta xem à, lợi nhuận này lợi nhuận mình đang là 21,5 đô đó hôm nay thì lệnh à, thua nhiều hơn lệnh thắng nhưng mà những lệnh thắng của mình là những lệnh tăng volume đấy một cái cách uh, mọi người uh, tăng giảm volume khi tín hiệu đẹp tín hiệu xấu là rất cũng rất là quan trọng nha mọi người đó cũng là một cái cách quản lý vốn để mọi người có thể uh, có có lời trong thị trường này chứ không phải uh, mọi người uh, không phải gấp lệnh bừa bãi nhé gấp lệnh bừa bãi là dễ ra đảo lắm và rất là dễ ôn in ok mình đã có tín hiệu cần này mình sẽ chờ một tín hiệu đủ để có thể tìm lệnh giao dịch ở ở đây mình sẽ chờ tín hiệu đủ để giao dịch ở đây nhá đến đang khá là giật kéo xuống đỏ và đã kéo lên xanh ok lệnh này mình sẽ mua theo thị trường khi đã có đủ tín hiệu chờ kết quả thôi bây giờ thì chúng ta sẽ chờ kết quả kéo lên một cây nền xanh và trả một cây nền à, đỏ rất là dài đó không phải là hôm nào chúng ta giao dịch cũng rất là thuận lợi đâu đó quan trọng chúng ta phải kiên định nha kiên định với nhận định của bản thân mọi người còn không tin ờ, vào bản thân của mọi người thì không ai tin mọi người cả rồi mình sẽ xem xét ở ờ, cái order này để có thể tăng hay giảm volume rồi mình sẽ tăng volume này tăng volume và mua tiếp mình sẽ giao dịch tiếp một lệnh xanh ở đây chúng ta chờ kết quả nhé tuyệt đối mọi người ờ, không nên ôn in nhé còn tiền là còn cơ hội tuyệt đối mọi người không nên ôn in và ờ, khuyến khích mọi người nên đi đều tay Kiểu video này thì mình uh, phiên giao dịch này thì mình uh, thực hiện tăng giảm volume theo uh, tín hiệu đẹp, tín hiệu xấu. Tín hiệu xấu thì mình sẽ giảm volume, tín hiệu đẹp thì mình sẽ tăng volume lên. Đó. Còn khi mà mình giao dịch uh, nó thuận lợi ấy, tức là nó nguyên thông ấy thì thường thì mình sẽ đánh đều tay nhá ok lệnh này mình sẽ bán theo thị trường lệnh này mình sẽ bán theo thị trường rồi nếu mà giao dịch thuận lợi thì thường thì mình sẽ ưu tiên mình đánh đều ờ, tay cũng có tăng giảm volume nhưng mà cũng tùy theo tín hiệu đẹp hay xấu nhá thì mình mới tăng giảm volume chứ mình không tăng giảm volume theo theo ờ, theo, theo sở thích đâu tăng giảm volume bừa bãi là dễ toang lắm rất nhảy nhá ăn không ok win tiếp nha. hiện tại thì mình đã dương 40 đô này dương 40 đô đây là các lệnh giao dịch của mình rồi mình sẽ tìm kiếm ờ, một vài lệnh giao dịch nữa nếu ờ, có đủ tín hiệu đẹp lệnh này mình sẽ giảm volume và bán theo thị trường mình lệnh này mình giảm volume xuống còn 5 đô nhá và mình uh, bán giao dịch một lệnh uh, đỏ liệu mà mình sẽ win lệnh này hay là thua nếu thua thì mình không tiếc tại vì mình đã hạ volume còn thắng thì tất nhiên là vui rồi mình à, thắng là mình có tiền mà ok lệnh này thì có thể là mình đã thua này nhưng mình đã giảm volume ờ, đúng lúc rồi mình sẽ chờ tín hiệu này đủ đẹp thì mình sẽ tăng volume nhé. đủ đẹp thì mình sẽ tăng volume rồi lệnh này mình sẽ tăng volume lên là 15 đô và mình sẽ bán cho thị trường chúng ta cùng chờ kết quả nha thì ờ, đã đủ hai điều kiện cần và đủ đúng chuẩn phân tích thì chúng ta tự tin thôi thua chấp nhận thắng thì ờ, không ờ, hoang mang nha thua thì chấp nhận bình tĩnh tìm kiếm lệnh giao dịch khác rồi lệnh này mình tăng volume lên 15 đô và mình đã win ok hiện tại mình đã dương 49,25 đô 49,25 nhân 235 à, đi mình nhân là 235 đi ok mình đã kiếm được ở 1 triệu 157k 1 triệu 157 ngàn để 5 đồng trong vòng à, khoảng 15 20 phút đó rất là ok đúng không đây là các lệnh giao dịch của mình đây, mình thua ngay hai lệnh đầu tiên này rồi lệnh thứ ba mình đã tăng volume lên khi đây có tín hiệu đẹp lệnh à, thứ tư thua lệnh thứ năm có tín hiệu đẹp tăng volume lệnh 6 giảm volume khi tín hiệu xấu lệnh 7 thua lệnh 8 tín hiệu đẹp tăng volume gỡ luôn hai lệnh này lệnh này mình đánh 10 à, đô thua lệnh này tín hiệu đẹp tăng volume này win này lệnh này đánh 10 đô win này lệnh này tín hiệu xấu giảm volume và lệnh này tín hiệu đẹp đánh 15 đô tăng volume lên là 15 đô và tổng kết là mình à, có lợi nhuận là 49,25 đô